kinh địa tạng bồ tát bốn nguyện phẩm thứ bảy lợi ích cả kẻ còn người mất lúc đó ngài địa tạng đại bồ báo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn những hàng người trên đó chân lên nếu khi ra khỏi buồn lầy đến chỗ đất bằng phẳng rồi thời cần phải xét nghĩ đến con đường mạng chung thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó hoặc treo phang lòng và thắp đèn dầu hoặc chuyên đồng tôn kinh hoặc cung dường tượng Phật cùng huỳnh tượng của các vị thánh cho đến niềm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bính chi Phật làm chín ngày vì người ấy mà tu tao nhiều phước lành tới có thể làm cho người chiến đó khỏi ăn chốn nam đạo được sinh lên cõi trời hoặc trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng mà kẻ thân quyền tiền tài đó cũng lâm chung kẻ thân thuộc bại cân tần chớ có duyên hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành cũng đừng tế lễ quý thần cầu cúng ma quái vì sao thế vì việc duyên hại cho đến tế lễ đó không có một máy muốn chỉ lợi ích cho người chết cả chỉ có thế đời coi người nhưng bị vì lúng lắm chung hàng thân thuộc cây tạo những nghiệp nhân không lành cũng làm cho người trên đó mắng lấy hương lụy phải đôi biển trầm sinh vào chốn lành huống gì là người chia trên lúng xanh tiền chưa từng làm được chung phương lành đều theo ác nghiệp của từng đã ba ngày đồ vật của người đó mang vác nặng hơn trăm cân bông gặp kẻ lân cần lại gửi một ít đồ vật nữa vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm bành đương thế tồn con xem xét những chúng sinh trong cõi bằng sợi lông giọt nước bằng một hồn cái một mày bụi nhỏ thời tất cả chúng sinh đó đều tự mình được lợi ích cả khi ngài địa tạng nói lời đó như thế song trong pháp ngồi có một vị trưởng giả tên là đại biện ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh hiện thân trường giả thế hóa độ chúng sinh trong mười phương ông chấm tay cung kính mà thưa hỏi ngài địa tạng bồ tát rằng thưa đại sĩ trong cõi nam diêm phù đề có chúng sinh nào sau khi mạng chung mà hàng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người trên đó mà tu các công đức cho đến thiên trai thời người trên đó có đặng lời yên lớn cùng đặng giải thoát giải ngại địa tôn bồ tát đáp rằng này ông trương giả lấy tôi tất cả chúng sinh trong hiện tại này cùng thuở vị lai sau nữa danh hiệu của một vị biến chi Phật thời không luận là có tội cùng không tội đều đường giải thoát cả như có người nam cùng người nữ nào luôn sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác xấu khi người này mạng chung thiện lo tu tạo đó bởi vì cớ trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó nên cố gắng mà tu hành thời đang hưởng trọn phần công đức con quỷ giữ vô thường kia không hẹn mà đến thần hồn nghiệp quả khi tâm định xong thời cứ ý theo nghiệp mà thọ lấy quả báo thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh ở trong bốn mươi chín ngày luống luống trong ngóng hàng cốt dùng tân quyến nghiệp mà thọ lấy quả báo người chết đó nếu là kẻ có tội thời trải qua trong trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi còn nếu là kẻ phạm năm tội vô dáng thời phải đọa vào đại địa ngục chiều mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp muôn kiếp lại vậy nữa này ông trương giả sống chúng sinh gây phạm tội nghiệp như thế mạng chung hàng cốt diêm phủ sau khi cha mẹ hay người thân quyến chết nếu có thể làm cháy cúng dường chỉ tâm cầu khẩn thời những người như thế kẻ còn người mất đều đặng lợi ích cả lúc ngài địa tang nói lời này tại cung trời đau lời có số nghìn muôn nguyện vui mừng vẫn lời dạy làm lễ mà lui